hay khóc lắm sao vậy em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà những cái lúc cảm động á cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn dạ đúng rồi rồi mòn khóc luôn <laughs> vậy hai bạn này coi phim hai người khóc hay đúng rồi <laughs> bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi dạ nụ cười giống anh là đẹp rồi yeah. ngữ ngữ ngữ ngữ thôi nhưng mà em thích trai thích gái dạ thích <laughs> thích nữ chứ chị hết anh đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nó buông mới buông nha hai ba im luôn giữ im giữ im giữ im giữ im luôn dạ chứ có động anh ơi ủa sao chưa động hả trời bạn gái chưa à, chưa động vậy không đụng mạnh vô là làm lại Thì nào được thôi mạnh vô What the fuck? mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam gì la dữ vợ rồi mình giới thiệu về về bản thân mình đi em dạ em chào anh Nguyên Linh chào chị Cát Tường và chào, các khán giả đang xem chương trình ạ à. dạ em tên Mỹ Linh năm nay 27 tuổi ạ à. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng Em đang làm việc ở đâu? Dạ em làm ở thành phố chị Làm thành phố quê Tây Ninh Rồi, bạn trai Dạ em à, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả Và dạ, chào bạn nữ bên kia à, Em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường dạ, Em ở quê ở Cà Lậy Tiền Giang dạ em đang làm việc ở ờ, một công ty đóng tàu ở quận bảy thành phố hồ chí minh ạ à. cụ thể là đốc công anh dạ đôn đốc viên giám sát ờ, công nhân nó làm à, dạ. cũng là quản lý đó ha dạ ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe dạ. anh em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ à? 30 <laughs> rồi rồi mình giới thiệu về bản thân mình một chút em hay khóc lắm Ủa sao vậy em mà xem phim nói gì tình cảm gia đình mà những cái lúc cảm động á cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn thì ờ, em cũng là tính cũng hơi giống bạn nữ vậy <laughs> chơi mà có thiệt luôn hả trước anh có xem một cái cặp mà cũng chuyên dự chương trình bạn muốn hò mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi chị đó cũng có chồng rồi á? à. Dạ. thì xem cái cặp đó em cũng anh bảo vệ chị bán cơm đúng không dạ chị bán cơm với anh bảo vệ à. dạ, dạ đúng rồi rồi còn khóc luôn dạ. vậy hai bạn này coi phim hai người khóc hay đúng rồi à, mình muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào dạ khoảng cao một bảy trở lên có mắt to sáng với nụ cười đẹp có răng trởn nữa chị trời ơi có không anh linh mắt ờ, có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ nụ cười đẹp cười này hả lúc đẹp lúc không bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi Chứ dạ nụ dễ... cười giống anh là đẹp rồi rồi cười giống à, anh bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha điều gì mình không thích ở người bạn trai dạ em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị với lại gia trưởng với lại tự ờ, cao á nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị tính nhỏ nhen hay tính toán chứ có đàn bà không có không anh linh dạ không anh có gia trưởng không dạ không có tự cao không dạ không ạ thì các bạn nữ hồi nãy có con nói là không có lăng nhăng thì thì cái đó thì em chắc chắn không nên ăn tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai chưa em chưa yêu ai luôn hả dạ ba chục tuổi chưa có mối tình nào hả kiểm tra coi tường cái vụ này nguy hiểm lắm á dạ, chị sao vậy sao mà ba chục tuổi mà chưa yêu ai là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu muốn yêu để đứng, dạ. đứng lên coi đứng lên coi có, có, có tiền ổn cái gì không? lên được dạ, rồi em mét bảy ba chị không mà liếc nữ có liếc nam không thấy nam thì cũng phải nhìn thôi chứ vậy nhưng mà gọi là cũng bình thường nhưng mà em thích trai thích con gái dạ thích thích nữ chứ chị nói tới anh chắc không dạ chắc ạ à, dạ thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn ờ, học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai cũng nhiều người cũng nghi ngờ em nhưng mà em khẳng định là em men trăm trăm chị theo em sao gọi là thương sao là yêu khi mình gặp người đó sao mình có cảm giác rất là bồng bềnh giống như là mình có thể là quên mọi chuyện gặp ai đó mà bồng bềnh chó ngợp là uống chai bia vô đó <laughs> nói nghe nè biết hung chưa dạ dạ chưa ạ chưa hung luôn chút tôi cho hung bên kia được không <laughs> chắc có hồi hộp lắm á <laughs> được Trời ngon lắm chú bộ đừng có giỡn Chờ chút xíu em coi coi Ủa, ủa mà em có bao nhiêu mối tình rồi em Dạ nếu mà tính tình đơn phương là em được hai mối chị Chưa chính thức luôn hả Dạ có một cái chính thức ạ à. <laughs> Chưa có rồi Chính thức bao nhiêu năm em Dạ có một tháng anh Trời ơi yêu nhau lâu ghê vậy đó Ủa sao yêu con tháng bỏ vậy Dạ anh đó anh hay đòi hỏi lắm anh đòi hỏi gì ạ? Dạ đòi nắm tay nắm chân nha Thì nắm tay bình thường gì đâu Mà xa hơn chút nữa anh Đòi gì nữa Dạ hơn cái đó nữa Hơn nữa Dạ Hơn thôi không hỏi anh là dễ thương lắm bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á ờ. em thích mấy người hiền hiền vậy phải không đừng có bọt chọt quá đừng thấy gái mà lại nắm tay em chân liền em ghét lắm <laughs> nhưng mà họ cho nắm tay là được rồi nha dạ nắm thôi đừng làm gì nữa có hung nữa đó dạ thôi nắm tay không thôi đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó nhau được không không tôi tôi tôi khỏi hà màng luôn dạ vậy cũng được <laughs> không được không được à, bạn bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có một hai mối tình trở lại thôi chiều cao thì em cũng không quan trọng như sau nhìn dễ thương dễ thương là được rồi cô gái dễ, dễ thương, thương lắm, lắm. nè không tin tôi phải không bây giờ có đi với người thân không dạ em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ rồi chào chị Dạ em là chị dâu của Bằng Cường Nhìn em thì rất là dễ thương Có duyên Hôm nay hai bạn mặc à, trang phục là rất là hợp Trời để ý tới trang phục luôn <laughs> chị, mà để ý kỹ lắm Rồi em nghe kế tiếp coi làm sao Dạ con là cháu của chú Cường ạ à. Cháu hả? Dạ cháu thấy ờ, thím bên này sao cháu dạ <laughs> con thấy thím bên này dễ thương á hợp với chú của con à con thấy cái tính tình cũng vui vẻ cũng hòa đồng chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì lại đi làm vậy thôi không có thời gian cho nên ừ. là chưa có tìm hiểu với bạn gái <laughs> chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu à đúng rồi cơ hội của chú nha chú chú phải nắm bắt á nha dạ, dạ bạn dạ, gái đi em, với ai mình có đi với ai không dạ em đi với em gái với anh rể của em chị rồi bên chị dâu bên anh rể dạ chào um, chị cát tường với chú Huyền linh dạ chào, chào anh bên đây luôn ạ <laughs> con khỏe không dạ con khỏe lắm chú khỏe không ạ chú khỏe dạ con thấy rồi. sao con con thấy hôm nay anh cũng được anh dễ thương á chút nữa bấm nút nha có yêu cầu anh trai anh rể gì không chị em hiền lắm anh đừng ăn hiếp chị em <laughs> anh thấy anh cũng hèn lắm nên chắc có vấn đề đó chắc em yên tâm đi em nghĩ chắc dạ. chị em ăn hiếp ảnh hai bên bên nào cũng hiền hết trơn thôi được rồi cảm ơn em rồi kéo màn lên đi uh, mạnh dạn lên nha dạ. em chào anh ạ em có món quà tặng anh à cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em à, dạ, chúc em, em cũng ngày nào cũng xin như bó hoa này nhé dạ à. dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ à? em dễ thương quá dạ. <laughs> đúng như nãy giờ chị tường nói thì đúng là dễ thương ạ à. cái chương trình này thì anh cũng mới biết cách nay bốn năm tháng thôi thì tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để để tìm vợ trên chương trình này nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi đấy hồi chương trình này quá hay quá ý nghĩa nên anh quyết định tham gia chương trình này <laughs> à. thấy ảnh à, nụ cười anh đẹp không em dạ được vậy thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha <laughs> dạ miễn cười đẹp là được ạ tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ cái gặp mà mấy bạn á nữ á để mà mình mình dạng tỏ tình thì anh rất là, là kém cái phần đó em thấy anh nói chuyện cũng vui mà thấy cũng cởi mở nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được dạ mẹ em cũng hối lắm rồi nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình với lại ừ, người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới à à cô sao em giống anh quá tại vì anh bây giờ thì má anh cũng ờ, mong mỏi <laughs> hàng ngày luôn là và <laughs> đó lý do nhất và lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt có gia đình anh thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? Ờ, à, cái vấn đề nhà việc nhà thì anh làm được dạ. nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước sửa điện thứ là anh đó làm được ok à em Tại đang tìm người biết sửa điện sửa nước à. ủa bạn nam biết nấu ăn luôn hả dạ wow nấu món gì ngon nhất dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ trời ơi đổ bánh dạ. xèo luôn vậy là giỏi lắm rồi <laughs> muốn trai con gái gì nói luôn đi con muốn thì... vợ quá mình phải nói hết đi ừ. chứ em dạ muốn con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng ba ông đứa em em thích ba đứa à à phải có ít nhất từ kiện ít nhất phải có một đứa con gái dạ em thì em thích con trai vậy nếu mà mốt mà sinh con gái thì em anh sẽ đặt tên còn nếu mà con trai thì em đặt tên được không dạ, dạ. À. Dạ anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ Hát trước ừ, đám cưới hay là hát trước mọi người đâu như thế này anh chưa hát bao giờ <laughs> Giờ làm thử đi, làm thử ra đi <laughs> Cho nên suy cho cùng thì anh nên number quan Không bên Tây bên Tàu mà trơn đi hướng Việt Nam anh cầm đoan trần sang chỉ mày anh đây mà thôi Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi <laughs> không hát mà ông căng thẳng dễ lúc nào, sợ lúc nào mà vợ buồn thì buồn hát nha <laughs> lấy nhau về tiền bạc ai giữ dạ anh cho em giữ không vậy à, thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ nhưng mà anh thì tự nhận là anh quản lý tiền anh rất là kém <laughs> em cũng kém luôn anh ơi để chị giữ cho để anh đi tường giữ cho rồi cần gì lấy cũng được thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em <laughs> từ cái nhìn đầu tiên rồi <laughs> yêu em từ cái nhìn đầu tiên quá xuất sắc em á về ngoại hình là em ốm lắm em xấu lắm nhưng mà em không phải là một người yêu lý tưởng nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ à. à. anh trai nói một câu gì đó cho bạn nữ tự tin đi đẹp nha. đấy dạ nhiều có ai nói gì không dạ có ạ em đang suy nghĩ gì vậy em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ à? <laughs> sợ bạn nữ không bấm nút hả dạ nào ba hai một hết thời gian bạn nữ đã bấm nút <laughs> mừng quá có vợ rồi có vợ rồi đây nắm tài vô rồi không đi em nụ hôn đầu đời của em á đây cũng đầu đời, đời của anh luôn mà trời ơi càng bóng tay quý vị ơi <laughs> đồ đầu đời mà lâu lâu chừng nào tôi nói buông mới buông nha hai ba im luôn giữ im giữ im giữ im giữ im luôn dạ chưa có đụng anh ơi chưa... ủa sao chưa đụng hả trời bạn gái nó chưa Trời đụng chưa đụng vậy ông đụng mạnh vô là làm lại chừng nào được thôi mạnh vô im giữ im giữ im im luôn thôi hộp quá thôi hộp quá Diêm có vụ này lắm nha ba như là tuổi. trước gặp nhau rồi nè coi kỹ trời ơi xứng đôi quá vậy trời mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi dạ được anh nếu ba ngày tôi lo hết cho anh lo tội chi phí luôn hả ừ cũng được được ha ba ngày được là gọi tôi nha dạ. hát tặng ra mọi người một bạn <laughs> em hát thì không được hay lắm nhưng mà rất vui thì à, em hát một đoạn rồi tình yêu như mộng đẹp nên thơ chết rồi biết rồi anh thì thường đi nếu em đi tắm biển anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều dạ buổi chiều đã nói chuyện tình yêu đi nói chuyện tắm <laughs> thế thì bây giờ hiện tại là em đang ở sài gòn thì em ở đâu em em ở bên tân bình ạ anh ở quận bảy nhưng mà cũng gần không sao hết dạ, vâng. <laughs> có thể cho em à, tiếng nhạc không anh có nhà sân khấu mời bạn nam à, à, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Em tên là Trần Quang Linh, năm nay em 29 tuổi Quê em ở Hà Tĩnh Hiện tại là đang là quản lý dịch vụ khách hàng tại Lotte Mart quận Bảy. Rồi, chào bạn, bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm nay em 24 tuổi Hiện em là kế toán của một công ty dược à, Mình làm công việc này được bao lâu rồi? Dạ, em làm được khoảng hơn một năm rồi ạ ừ, Giới thiệu về mình một chút, mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Em là một người rất là lạc quan, vui vẻ và hòa đồng Em rất thích một câu nói là cuộc sống thật ra tươi đẹp lắm Nếu như không thì à, chỉ là do bạn nhìn sai cách mà thôi Tại sao bạn lại chưa có bạn trai? <laughs> Ai cũng hỏi em như vậy hết Em chưa có bạn trai, chắc là duyên chưa tới vậy Tường à từ trước giờ đã có mối tình nào chưa dạ chưa chưa luôn 24 tuổi chưa một mối tình nào à ông bạn à, một người à, phải nói cũng rất là lanh lẹ quản lý à, trong một cơ quan cũng à, khá lớn luôn dạ vâng. ngày nào cũng ra vào biết bao nhiêu người đẹp như vậy dạ. sao mà chưa tìm cho mình được ý trung nhân trong công việc thì mình uh, nguyên tắc quá khó tính đòi hỏi mọi người phải là thực hiện đúng cái nội quy đó chứ không được phép là sai thì chính vì vậy mà hầu như là những cái bàn mà gần mình là toàn thấy mình là chạy không <laughs> thôi sợ, quá chạy luôn chứ không không không, có dám lại gần à, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi em đã trải qua hai mối tình dài nhất là gần 4 năm ô gần bốn năm thì là, là dài lắm đấy dạ. nhưng lý do tại sao phải, phải chia tay bạn bởi vì ờ, bạn nữ ra hà nội ờ, xa mặt chắc là cách lòng nên bạn nữ ờ, Ờ, có cái ý trung nhân nào khác đó gì nên là bạn ấy chia tay mình bạn vào thành phố hồ chí minh làm lâu chưa em vào thành phố hồ chí minh tháng 9 năm 2015 tức là mới vào đây thôi dạ, vâng ạ. bây giờ bạn muốn lập nghiệp ở đây hay là đưa bạn gái về hà tĩnh rồi ờ, làm dâu ở hà tĩnh thì em nghĩ là với cái công việc hiện tại của em thì em phải ở đây chứ không về hà tĩnh thì không làm gì được ủa sao giật mình dữ vậy em <laughs> dạ bởi vì à, hiện tại thì em à, à, làm việc ở sài gòn nhưng mà nhà em thì cũng ở dưới thành phố vũng tàu á à. dạ mà về Hà Tĩnh thì chắc sao ạ? Yêu đó là nhầm nhò gì, yêu nhau mấy đứa cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà em Dạ, khi nào yêu đến mức đó thì chắc được bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Trước tiên là em rất thích người có trách nhiệm ạ Em không thích những người mà không có trách nhiệm với bản thân mình Với công việc cũng như trong cuộc sống Làm việc nửa, nửa vời á Đã nói là làm là làm Còn nếu không thì thôi đừng có nói Em còn trẻ mà có vẻ người hơi cứng nhắc trong mọi thứ ha Lúc em có thói quen gì không? Hay lúc ờ, em buồn hay là có sở thích của em là cái gì? sở thích của em là em hay nghe nhạc nghe nhạc nhiều chắc là hát cũng hay lắm đúng không Thầy hát tặng à, mọi người một bản <laughs> em hát thì không được hay lắm nhưng mà góc vui thì à, em hát một đoạn rồi tình yêu như mộng đẹp nên thơ chết rồi chết rồi không sao không sao không sao để vô mình vô điệp khúc luôn đi dạ nhé anh yêu em mãi luôn nghe anh yêu em mãi luôn trong đời mối tình ta mãi lâu dài và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em cơn gió mát luôn hiền hòa ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về bạn nam rồi sao bạn nam anh đã đi muôn nơi vẫn nhớ về quê em hà tĩnh một miền quê sao xuyên ân tình anh đã đi muôn nơi chiều nay về tâm an rong lá biển thiên cầm xôn xao mùa nắng xin hẹn bạn à, muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m57 à, ờ. trở lên là ok Cũng đừng son phấn quá mức ừ. Ờ, rồi thì à, sơn móng tay mà lòe loẹt quá cần phải có một sự trung thủy và chia sẻ công việc với nhau tin tưởng lẫn nhau không thích gì người phụ nữ phụ nữ độc đoán rồi. mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì ưu điểm của em thì trong công việc thì rất là nhiệt tình đã nói là làm nói mà không làm thì em không làm ừ. chính vì vậy mà em rất là khó tính trong công việc không hút thuốc uống rượu bia thì tất nhiên phải có để mà giao lưu còn à, về à, nhược điểm thì à, trong tình yêu hơi rụt rè một tí <laughs> hơi rụt rè không sao nói tóm lại là trong công việc là rất là cá tính nhưng tình yêu hơi rụt rè như vậy là cũng rất dễ thương xem đàn gái thế nào nha ờ, chào bạn bạn muốn tìm một người à, bạn trai như thế nào em thích một người có bản lĩnh đây anh này bản lĩnh rồi có quản lý như vậy rất bản lĩnh rồi có ý chí trong công việc cũng như là trong cuộc sống nữa rồi có luôn từ hà tĩnh vào đây làm việc như vậy rất là có ý chí dạ rất quan tâm một chút xíu quan tâm anh quan tâm nhiều người lắm cả một cơ quan người quản lý phải quan tâm đến từng người chứ đúng không nói tóm lại là anh ấy có đạo đức và có năng lực anh có năng lực đạo đức chưa biết để hỏi rồi sao nó yêu cầu bạn đó bạn thấy sao yêu cầu phải có đạo đức đạo đức thì em nghĩ rằng là mình dạ em cho chị ôi rồi đẹp trai thế à, à. đẹp trai mà chị khen em đó dạ em cảm ơn chị nhiều sao em không khen lại chị dạ chị xinh quá ừ, cảm ơn chị nhiều <laughs> thì uh, trong ờ, gia đình em thì có ờ, ba chị em nhưng mà chị đầu thì có chồng rồi còn vì về chính vì vậy mà những cái công việc nhà ở trong nhà thì hầu hết là khi mà em ở nhà là về nhà là em phải làm hết chứ không có chuyện mà nói là ừ đây bây giờ cái giặt quần áo của mẹ đó không giặt hoặc cái gì đó không, không phải ừ. đó. bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được có thể là một đến hai năm qua tìm hiểu mà nếu mà được thì sẽ tiến tới hôn nhân luôn ừ. mọi thứ mình đã sẵn sàng hết gia đình ok hết chưa dạ cũng ok rồi rồi ha vâng à, nếu mà lập gia đình thì bây giờ mình vẫn sống ở thành phố Hồ Chí Minh thôi đúng rồi và đặc biệt là em à, rất là thần tượng bố mẹ em đó là bởi vì trong gia đình thì à, ờ, không thể nào mà tránh khỏi được cái à, lúc mà cơm canh chẳng lành đúng rồi nhưng mà mẹ em thì chẳng bao giờ bỏ bữa cơm gia đình ừ. bữa cơm gia đình hết sức là có giận có gây có gì cũng phải nấu cơm nấu nước phải không dạ đúng rồi ừ. ngược lại thí dụ mai mốt hai vợ chồng lấy nhau rồi vợ cũng nấu nước mà chồng có bỏ đi hay về ăn có về ăn cơm không chuyện đó thì không có bao giờ có chắc không cơm nhà là quan trọng nhất vậy nha bởi vì em rất thích ăn cơm nhà rồi yeah. Dạ. hôm nay em đi với ai dạ em đi với hai đồng nghiệp của em ạ rồi chào hai bạn em chào anh linh em ờ, chị tường rồi chào hai bạn em thấy là bạn này rất là được ok đó đảm bảo luôn là anh kéo lên anh sẽ thích hay quá ta biết rõ là anh kéo lên anh sẽ thích anh ờ, anh dễ thương dễ tính không em tính của anh linh á, thì rất là nhiệt tình quyết đoán và rất là thẳng thắn y như hồi nãy bạn nữ đã nói á bạn gái này là đúng như cái mẫu lý tưởng của bạn linh luôn á vậy đúng rồi tại linh rất thích một người rất là thùy mị và dịu dàng và nói chung là không có phô trương vẻ bề ngoài nhiều rồi em mà có đi với ai không dạ có ai đâu em đi với dì và hai chị họ rồi cho chị gặp dì với hai chị dạ chào dì chào ừ. quyền linh với chào uh, cát tường dạ à, dạ dì dạ, dạ, nhận xét một tí xíu à. về uh, thì à, theo à, sao thấy á là <laughs> bạn trai cũng được hiền dễ thương sao thấy trước mắt là hai đứa có thể à, tìm hiểu cảm ơn sáu dạ cảm ơn sáu cảm ơn sáu ạ <laughs> rồi bây giờ mình mở màn lên cho hai người gặp mặt nha kéo màn tóc đẹp quá <laughs> các bạn có thời gian để trao đổi với nhau tìm hiểu nhau nào mời bạn anh có món quà tặng em họ em cảm ơn anh Gió hoa đẹp quá, bạn lựa đó à? Dạ, em lựa Gió hoa đẹp đấy Cảm ơn anh rất nhiều Chào em ờ, Em thấy anh sao? Nhìn ừ, anh à, rất đẹp trai Nhìn anh cũng hiền đó Chưa chị mà khen đẹp là đẹp hả? Chị khó tính lắm, chị nói đẹp là đẹp Em ở vùng Tàu đúng không? Dạ đúng rồi, nhà đúng em rồi. quê biển thì à, quê anh cũng quê biển Anh có hay đi tắm biển không? Thường xuyên Dạ, anh đi thường à, buổi sáng hay là buổi chiều? anh thì thường đi nếu đi tắm biển anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều dạ buổi chiều ta nói chuyện tình yêu đi nói chuyện tâm <laughs> anh liên quan điểm thế nào về tình yêu anh nghĩ rằng tình yêu thì cần có sự à, chia sẻ và hy sinh cho nhau bởi vì khi một à, bên mà đã không có sự chia sẻ và sự hy sinh cho nhau thì sẽ à, dẫn đến cái tình trạng nó tan vỡ ngay lập tức chính vì vậy mà mọi người phải hiểu và hy sinh cho nhau để mà cả hai cùng vun vén tình cảm đó em cũng đồng ý với ý kiến đó cho anh hỏi một tí là bởi vì bây giờ em 24 tuổi rồi mà lúc này em còn nói là chưa có người yêu thì ờ, cùng sinh mà không có người yêu thì anh cũng <laughs> có thể là ừ, bởi vì á lúc em đi học á thì ờ, ba mẹ nói chung là không muốn em quen ạ nên em không có ý định quen dạ còn hai năm về đây thì ờ, em đi làm nói chung là về cũng có một số việc cần làm mình tự học nên là <laughs> không có đi chơi nhiều nếu đi thì cũng đi với gia đình hoặc là bạn thân thôi à vâng thế thì bây giờ hiện tại là em đang ở sài gòn thì em ở đâu em em ở bên tân bình ạ anh ở quận bảy lần nhưng mà cũng gần không sao hết gần quá nửa tiếng đồng hồ nửa tiếng đúng không đấy chị nếu mà giả sử như ờ, có sự đồng ý của hai cả anh và em á thì chúng ta về gia đình thì chúng ta sẽ có bao nhiêu người đứa con <laughs> thật ra là em thích sinh ba người con ba người con nhưng mà còn không biết sao nữa gia đình anh cũng ba người <laughs> quan trọng là vấn đề là uh, dù trai hay uh, dù trai hay gái thì đều không quan trọng Wow, vâng, vậy thì tốt rồi ạ hướng phát triển kinh tế khi lấy nhau như thế nào? Có không mà đẻ cho giữ vô <laughs> Dạ chắc là cái đó thì uh, sẽ có đấy chị Em cũng uh, ngoài cái công việc này thì em cũng rất là thích uh, kinh doanh nếu em có ý định về thành phố Vũng Tàu sinh sống và làm việc thì anh thấy sao? Cái đó thì anh phải hỏi sếp anh để xem thử chuyển về Lotte Vũng Mắt Vũng Tàu không đã <laughs> <laughs> Anh ờ, khi gặp em thì anh thấy nào? Em uh, ờ, xinh dễ thương <laughs> Nói chung thì uh, anh thấy thích à, Cảm ơn anh Linh <laughs> Rồi à, em xin phép à, anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn à, em sẽ nhảy một bài cha cha cha Rồi, vỗ tay Cha cha cha Có thể cho em à, tí nhạc được không anh? Có nhạc thôi được rồi dạ con cảm ơn à như đó thôi đó hả khi nào mà ờ, hai người cùng nhảy với nhau khi đó mới có phân có bè hai người cùng nhảy mệt lắm à <laughs> bây giờ mình nói mỗi người một câu nữa anh nghĩ rằng là mình cho nhau một cơ hội nhé dạ dạ cảm ơn em hai người dắt đi luôn đi <laughs> cho em cơ hội nha dạ rồi xong rồi dạo này sao mình thấy giống như cái công việc của mình nó thừa thải hay sao á ha vậy thích hơn á càng đó khỏe ha mà khỏe ra vậy đó vậy còn vui nữa ba hai một rồi, hết thời gian. Ủa, em bấm rồi mà nó không lên khó kìa nào chúng hai nắm tay nhau cho anh nắm tay được không cảm giác thế nào bạn trai ừ, nói chung là bây giờ vẫn còn run cái lý do chính là em đến đây là vì em é anh em thì người ta nói thì em hơi giống như ờ, diễn viên Đương Thế Thành Em đi làm về thì cũng đi học Anh văn Tại vì em rất là thích học Anh văn Rồi mai mốt có cô giáo dạy luôn, khỏi cần đi đâu xa dạ. Mình ờ, sẵn sàng ờ, bồi bổ tiếng Anh giao tiếp cho bạn Tại bởi vì em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên Gì vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn à, <laughs> được, Hay quá, một công đôi việc ha Mời bạn nữ bước ra sân khấu Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường Rồi. Xin chào anh Quyền Linh và Rồi. xin chào quý vị khán giả Chào bạn Mời bạn trai Chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường xinh đẹp Dạ em tên là Lê Đăng Hậu, năm nay em 26 tuổi Em đang uh, sinh sống và làm việc tại uh, Nhân Trạch, Đồng Nai Làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của tập đoàn IRK quê mình ở đồng nai luôn hả dạ không quê gốc em ở bà rịa vũng tàu vậy thì cưới vợ xong về ở đồng nai hay là ở vụ bà rịa vũng tàu dạ cưới vợ không dứt hết thì là ở đồng nai mà vẫn tùy thuộc vào công việc của bạn nữ bên Thôi bây giờ mình sẽ nghe bạn gái bên kia giới thiệu nha Trời, dạ, em là anh thư công việc hiện tại của em thì là nhân viên văn phòng cho công ty là sản xuất các đế giày dây giày nike em làm ở khu nghiệp long thành dạ cũng gần với khu nghiệp nhân trạch à, chỗ bạn nam làm luôn ạ à. Ngoài ra em còn là giáo viên tiếng Anh Ban ngày đi làm giờ hành chánh rồi tối về dạy tiếng Anh nữa Dạ Vậy thời gian đâu mà giờ hẹn hò thì đi chơi lúc nào đây? Cuối tuần chị À Em ế thì chắc cũng ờ, bởi vì em là con một trong gia đình Thì cái việc tuổi tác ờ, gia đình cũng quan trọng Bây giờ tuổi nào là hợp? Em chỉ bị kỵ là tuổi ờ, hợi với tuổi tuất thôi Bạn trai tuổi gì? Dạ em tuổi con dê chị ơi Thần à, Rồi thở ra Tuổi con dê là được rồi ha tại sao lý do nào mà bạn à, đến đây cái lý do chính là em đến đây là vì em é, anh đấy lý do tại sao ấy mình có thể rút được kinh nghiệm không là vì em đi làm về thì cũng đi học anh văn tại vì em rất là thích học anh văn rồi mai mốt um... có cô giáo dạy luôn khỏi cần đi đâu xa dạ. mình à, sẵn sàng à, bồi bổ tiếng anh giao tiếp cho bạn học phí sao học phí sao nếu như các bạn có lấy học phí không ạ ờ, học phí thì à, để mình à, xem thử cái à, tấm chân tình chân thành của bạn như thế nào Nhưng mà đối tượng của bạn dạy hồi xưa giờ là đối tượng dành như thế nào? dạ tầm cấp 2, cấp 3 thôi Này cấp 4 lẫn dạy nổi không? Vậy có người đã Dạ, trường không bạn tốt chị tại bởi vì em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên Chi vậy? dạ để uh, vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn à, <laughs> được được được hay quá một công đôi việc ha dạ đúng rồi bây giờ mình uh, thích bạn gái thế nào trước hết là là phải là anh gái trước đã phải bạn gái mà không là anh gái chứ dạ nhưng là, là nói chung là anh gái dễ thương rồi uh, giỏi ngoại ngữ rồi um, cái tính tự lập cao tự nhiên nghe bên đây tên giỏi tiếng anh cái vô rồi giỏi ngoại ngữ cái này có đưa ra trong chương trình khi mà chọn người yêu không dạ có chị thiệt không dạ thiệt đúng chị có người ta mới tìm giống vậy đó dạ Ồ. Ờ. yên tâm tề gia nội trợ gì được không bạn dạ sở trường của em thì là ca hát thì à, em nấu ăn rất là ngon wow. em tự tin thôi giờ mình hát một bài trước đi và anh sẽ là tiếng ăn hâm luôn bên em cơn gió mát luôn hiền hòa ta cùng nhau mãi bữa chung đôi trên lối về mình cảm nhận như thế à, nào bạn trai mỹ tâm bên đây mình làm đàm vĩnh hưng luôn đi <laughs> ngày mai em là cô dâu mới ngày mai em được ở bên người <laughs> nói chung là mà ngày mai em sẽ là cô dâu mới đó à, không ý ý em là nói cho bạn bên kia thôi à. thì nói bên kia đó ha à. dạ. mình có lợi thế gì vào những cái khuyết điểm gì em thì người ta nói thì em hơi giống cái diễn viên đương thế thành dạ diễn viên đương thế thành rồi tính tự giác và um, độc lập rất là cao dạ khuyết điểm của bạn là gì em hơi lười giặt đồ không sao có máy giặt yêu thương có, có lười nhiều. tắm không dạ không một ngày em tắm tới hai ba lần lần chị tắm Thôi, quăng nước. đồ à, tắm mặc đồ cũ lại hả dạ không một em một ngày em xài tắm ba bộ đồ luôn chị sáng tắm tối tắm đi làm đồ, chị đồ chất đóng trong nhà vậy hả dạ em hai ngày hai hai ngày em giặt đồ lần chị ơi à, bên kia bạn thích một người bạn trai như thế nào dạ em chỉ cần à, bốn tiêu chí thôi đó là có năng lực có đạo đức sống có ước mơ hoài bão và chân thành giản dị điểm nào không thích ở người bạn trai Dạ, nhậu nhẹt, tính toán Không cần người đó phải quá đẹp, xấu muối Mà chỉ cần là biết chơi thể thao Có giữ gìn sức khỏe tốt là được Chứ không cần cao thấp hờ ờ. Chắc chắn phải cao hơn em rồi ạ dạ, Lương Thế Thành đấy hả? Dạ Đúng rồi Không, có người, người ta nói Không, anh cũng thấy giống đó mình tính khi nào mình tính tới hôn nhân năm nay hoặc cuối năm nay hoặc là sang năm sau nhanh dữ vậy hả dạ, mình có chuẩn bị gì chưa cũng một ít rồi chị bao lâu thì mới mua nhà được cuối năm nay em sẽ mua đất à, mua nhà thì chắc hai vợ chồng góp chung để mua ừ. không mua đất trước rồi xây nhà sau cũng được có cái lộ trình là Đúng được rồi, rồi. có có tính toán nó quan trọng có là kế hoạch. có lộ trình cho mình tính toán mình phấn đấu ừ. được không chị được được được hợp lý nói chung là có chị thích những người mà có cái cái cái, cái... Coi đàn gái, lập trình nếu mình phải có dạ. cái hoạch định cái dạ. tương lai dạ, đúng, đúng, rồi. đúng rồi vậy là được rồi how you father kiều sit up and you em không hiểu anh ơi anh nói anh còn không hiểu lấy gì em hiểu bây giờ em à, thích người đàn ông làm gì cho mình nói chung là em mình. thấy bạn đó là có chí hướng có tương lai và có xác định là kết hôn là em thấy là tốt rồi được dạ chỉ à, sợ là bạn à, có những cái tật xấu như là nhậu nhẹt hay là lăng nhăng thì em không thích thôi không bạn bên đây tuy còn trẻ tuổi nhưng mà thấy chững chạc lắm dạ. có chí hướng có phấn đấu có Lát anh hỏi đích giùm cái vụ nhậu nhẹt có không em quên hỏi không, em không có nhậu đâu thấy tướng không có nhầu rồi đó lăng nhăng dạ. không dạ. Chứ có lăng nhăn giống không có lăng nhăng đâu kinh nghiệm lắm nhìn sơ uống liền đi không hỏi rồi đứng ra nói bậy rồi mai mốt người ta đổ hứa mà em không có lăng nhăn đâu chị ơi em tuyệt đối trung thủy chị chỉ có mặc áo hơi nhăn thôi <laughs> không có lăng nhăn cái này là em tin tưởng lời anh ờ, Quyền ừ, Linh ừ, nếu mà có vấn đề gì em sẽ mắng vô đó anh. kiếm anh anh lo hay quá tôi dạ. tôi vấn đề chỗ là giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được phải nghĩ là đợi tới năm trước là một năm nữa coi tuổi coi tuổi hả tin vào phong thủy á thí dụ bây giờ mình quen nhau mình yêu nhau hết sức mình luôn nhưng mà khi mình đi coi tuổi không hợp rồi tính sao thì chắc không dám kết hôn đâu chỉ có ờ, về ở nhau thôi hả kỳ vậy tin thầy bói dữ vậy trời trời ơi này căng à nha cô gái này phong thủy dữ dội lắm nha cô bên kia á là tính toán vững chãi trong cuộc sống à nãy giờ anh nói nghe rồi gì dạ. đừng làm anh thất hứa nha dạ Hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ em có đi với mẹ em và dì của em ạ à. Rồi chào cô Chào Nguyệt Linh và chào Cát Tường Dạ Trước mắt thì cô thấy là bạn Nam rất là dễ thương Dạ cái quan trọng là hai cháu ờ, tự chọn và dạ, cái cảm nhận của hai cháu. tự cháu chọn bây giờ chọn xong rồi rồi rủi cô đi coi tuổi cô nó không hợp này không hợp cái kia phong thủy không được rồi chết tuổi nhỏ à cô nếu mà về tuổi như vậy thì được rồi nói chung là mình à, muốn thì cũng à, mình tính không bằng trời tính mình cũng à, đúng rồi cũng mức độ nào mà có thể chấp nhận được thôi dạ con chào cô hôm nay con rất là vui được gặp cô ạ à. dạ con thì cũng rất là tình cảm và nhiệt tình trong việc và nói chung là thích giúp đỡ mọi người con cũng đến đây cũng là à, muốn đến kiếm một người bạn gái một người vợ thật sự chứ không con không có lăng nhăng đồ này kia dạ yeah thôi cô cũng ờ, cảm ơn chương trình à, bây giờ để cho hai cháu quyết định <laughs> dạ rồi mình có đi trai, ra mình không? có đi với ai dạ, không? có đi với ờ, em trai với lại bạn đồng nghiệp mà dạ em ruột hả bạn dạ em ruột của em ạ à. dạ em xin uh, kính chào anh quỳnh linh và chị cát tường nói về chị thì chắc là em thấy là chị là thật là đẹp xinh đẹp xinh thật lung linh rồi đó à, quan trọng là anh trai của em có đủ cái thuyết phục để cho chị bấm nút nữa hay không thôi đúng rồi hay quá em trai đúng là số 1 luôn vấn đề chỗ em à, em thôi đó ha dạ. rồi còn người nữa hỏi luôn ý kiến người nữa bạn đồng nghiệp dạ. ở cơ quan có nhiều cô theo hậu không hay hậu có theo nhiều cô không à, hậu cũng không có ai để ý trên công ty kỳ vậy một trai ờ, tài năng nhưng mà không ai để ý chắc có thể là do chưa có duyên có thể bạn gái này nay gặp gỡ là một cái duyên của hậu ừ, hy vọng vậy cảm ơn bạn rồi chúng ta kéo rồi, màn bây lên giờ ha. cho hai người gặp nhau đi cô bên kia xinh lắm ha chàng trai bên đây cũng đẹp trai hai bên thấy hợp lý rồi đó Cảm ơn. quan trọng là em nói thế nào để khi bấm nút thôi nha hậu anh chào em anh có món quà tặng em em có tính gì cho chuyện tương lai chưa dạ có ạ à. có nên em mới đến đây anh thì rất là thích giáo viên dạy tiếng anh lần trước anh cũng đã bị lỡ một lần rồi Chắc là hôm nay là duyên số mới được gặp em Ủa lỡ là lỡ cái chuyện gì? Dạ đó em có công việc em không đi được À mời lên một lần mà không được Không cái này chắc là mình có duyên đó anh Tại bởi vì lần trước thì em cũng bận đi học May quá hôm trước gặp bà kia sáu mấy tuổi á <laughs> Anh có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Anh anh không biết hút thuốc ừ, Tập hoài nhưng mà tập không có được Tập cái gì? Tự nhiên không biết là tập làm gì? Dạ bạn dụ, bạn dụ tập Thôi. nhưng mà em tập không được nên là nên là em ghét quá em bỏ luôn anh thì anh làm từ thứ hai đến thứ sáu thời gian buổi tối thì anh thường đi học thêm về tiếng anh nhiều nhưng mà chắc anh nghĩ là sắp tới anh sẽ không đi học nữa ôi sao kỳ vậy vừa không em à, đăng ký một khóa dạ, mới chắc là anh sẽ không đi học nữa em tính chuyện học phí đi <laughs> cô là cô bồ là bồ nha lúc cô lúc bồ là mệt lắm nha dạ em em cũng hy vọng cái ngày đó sẽ tới là là, là bồ vừa bồ vừa cô luôn nè. vậy em tính sau này sẽ sinh mấy đứa con <laughs> em nghĩ là cái này mình phải tùy vào kinh tế tài chính của gia đình nữa phải đầu tư vào chất lượng giáo dục và cũng như là cuộc sống cho con cái thì một hay hai đứa cũng được em có biết vì sao là anh lại thích cô giáo dạy tiếng anh tiếng nhật không là tại vì à, anh thích sau này sinh con ra sẽ cho con đi du học à, anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu nhau nhiều hơn dạ em thấy anh là một người trai rất là gọi là hiếm có rất là hiền dạ ờm anh á thì nói chung anh nhìn em là anh thấy là thích còn là ờ <laughs> anh cũng <laughs> có thể nói sau cũng được mình ừ, còn nhiều thời gian để tâm sự với nhau mà trời chưa gì hẹn hò trước rồi thôi được rồi nói chung cặp này là tôi thấy ổn lắm rồi rất là được à, bữa giờ tôi làm mai tôi thấy cặp này có ưng nhất nè hợp lý hợp tình mình có 3 tiếng đếm để quyết định xứng đôi vừa lứa 3 2 1 Nào Hãy đến gần cô ấy, nắm tay cô ấy để cảm nhận à, buổi gặp mặt đầu tiên Nào. Dạ không, anh anh có thể cho em hôn cô ấy một cái được không ạ? Được Nào Em cho hôn tay thôi ạ à. Ồ, rất là hiện đại, à, không vấn đề gì cả Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này nhé có mẹ có em trai có bạn đồng nghiệp và cả hàng triệu khán giả mong rằng các bạn sẽ đến gần nhau hơn từ sau khi cái mối tình cũ á ừ. em cũng um, cũng buồn nhiều với lại à, em cũng có một cái ờ, hy vọng là cô ấy quay lại hy vọng là cô ấy quay lại hy vọng là cô ấy quay lại hả cô đi về em đi về đi về. và cái thứ hai là em có một cái mùi ờ, mùi hôi cơ thể A few moments later Nó nghe, nó nghe Dạ, dạ vâng À dạ Đứng lên, nói nghe chứ Dạ <laughs> hả đứng ờ, sao bạn thấy đẹp trai không dạ. hôm nay tôi đứng xa đấy nhầm của tôi à dạ. <laughs> đứng sát sát sát mình chút xíu nữa thôi dạ không đúng ok không okay. nổi không nổi bạn, bạn dạ. tên gì giới thiệu luôn em tên là bùi hòa bình à, năm nay là em uh, vừa mới bước qua tuổi băm rồi em làm về uh, kinh doanh dạ. rồi mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu tài quá trời các bên kia dạ, em chào chị Cát Tường dạ. chào dạ, anh Quyền Linh chào, chào bạn, cùng chơi dạ em là Trần Minh Nguyệt 25 tuổi em hiện là uh, giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc Dạy tiếng Anh và dạy nhạc, dạy dạ. ở đâu em? À. Ở Vũng Tàu Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ Là hiện giờ em ở Vũng Tàu Em hả? ở Vũng Tàu luôn ạ à. à là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi à ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ dạ dạ em sống ở sài gòn chị ơi thành ra là đi cũng gần nhưng nếu giờ ba quen bạn gái ở vũng tàu thì ờ, tháng ra mấy lần chắc một tháng em ra được uh, hai lần Đúng rồi hai lần thì em thấy hơi ít chị tháng có hai lần là ít rồi ý em muốn một tháng mấy lần tuần lần tuần lần được không tuần lần là coi như tháng 4 lần dạ thí dụ như mà một tháng hai lần mà một lần hai ngày được không chị người chơi thấy tiếc chút sức khỏe rồi không dạ. tiếc chút công không sức. có dạ thấy không đúng, được đúng rồi không có nhiệt tình lắm đúng rồi mình nhiệt tình quá mà mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi <laughs> ta bận công việc bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không dạ vâng em ờ, hiện đang làm về thang máy bạn ờ, làm nghề thang máy bạn ờ, làm giám đốc phát triển thị trường bạn đi suốt như vậy dạ. đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi dạ. không lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao em từ sau khi cái mối tình cũ á ừ. em cũng um, cũng buồn nhiều với lại à, em cũng có một cái ờ, hy vọng là cô ấy quay lại hả thôi đi về em đi về đi, về vẫn còn là à, yêu bạn kia ờ không anh sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại dạ tức là trong ờ, một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm nhưng mà một ngày cái mình nhận ra là ờ, tại sao mình cứ phải buồn hoài à Đúng cuộc rồi, sống của mình <laughs> cuộc sống của mình có 60 năm trời à, à thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa bên đây ta muốn đi về rồi đấy nè không, không, không, không dạ có chứ anh nghe bài khi người đàn ông khóc chưa nè bây giờ bạn này rất là tình cảm nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha là nóng lắm rồi đó nha giận rồi đó giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi dạ thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái những ờ, cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp ừ. à, thì em nói hết là khuyết rồi, điểm thì em có nhiều lắm đi. thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn ừ. thứ hai em hơi nóng tính ừ. em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị hơi uh, nguyên tắc có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc khó gần nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm không có gì đâu ờ với lại ờ, hơi có cảm xúc mạnh á có nghĩa là mình nói cái gì mình làm cái gì mình cũng phải dồn hết vào mình nói mình làm ngay lúc đó đó nghĩa là con người mình à, có tư chất nghệ sĩ đúng rồi đó chị cho nên là mình làm việc theo cảm xúc dạ, để là bây giờ là thích nhau. mà nói vài câu quê là họ thích hết thích có có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó nãy giờ là tuột tới đây là tuột rồi mình gái để chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm em lên bạn nói gì cho nó hết tuột thôi nói gì cho nó hết tuột thôi em em hơi hơi lạ đó là ờ, em học luật em tốt nghiệp ờ, đại học luật em à, có một thời gian qua úc học một năm rồi em về đây ừ. hồi đầu năm em cũng đi làm rồi nhưng mà bức bách quá thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng anh và đi dạy nhạc thôi nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau đó là em thích chăm sóc nhà cửa em ừ. rất thích nấu ăn ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình đại khái là à, phát triển mô hình vườn rau sạch vườn rau sạch dạ làm nông dân đại khái vậy đó chị à, và ờ, hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào cũng không cần giống em lắm đâu tại em thấy em cũng hơi lạ đó cho nên là uh, chỉ cần hiểu thôi với lại uh, vun đắp trồng làm một khu vườn cho em có khao khát không dạ thì uh, những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì uh, giống y chang em luôn cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá à, mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống hoặc là em về miền mình biển gì đó em sống và em sẽ à, trồng rau nuôi cá nuôi bò vậy đó cũng cùng sở thích ha dạ khuyết điểm gì ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn ờ. nhanh à, đi để bạn tôi cảm xúc á ưu điểm là em ờ, em rất là vui tính em hài hước và em nói chuyện thì nó dễ gần dễ gần nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần dạ tại vì em em muốn chia sẻ cái cái thật của em nó đang là như vậy à, tức là trong quá khứ thì bỏ bỏ bỏ bỏ khoảng quá khứ đi bỏ dạ. mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước dạ thêm cái yếu điểm của em á thứ nhất á là à, em ngủ ngáy và cái này là tụt ừ. nữa tụt dạ. nữa sao tụt hết khuyết điểm mà nói dạ. và cái thứ hai là em có một cái mùi ờ, mùi hôi cơ thể dạ thành ra có là đâu, đâu có gì đâu ngoài những cái phần đó thì uh, nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm thành ra một ngày em tắm ờ, cũng hai lần tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm năm lần dạ ờ và và dạ chị ngửi thấy mùi gì không chị nó thiệt luôn hả dạ đúng rồi chị mùi cơ thể luôn phải mùi hôi dạ cái đó người ta giấu đi ai đâu mà lên mà phủ ầm vô người ta vậy người ta một cái dạ. người nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa dạ. tên nhưng mà quốc nãy giờ người ta tụt cảm xúc tụt tới dưới tôi mới có lâu lên được như đây ông đập xuống nữa dạ rồi muốn đi kiếm vợ không ờ dạ muốn chị cô này dễ thương lắm á nghe nói quá một hồi là hối hận á sao khóc dạ. sao ngoại hình sao À, dạ em thì à, nếu mà từ 1m5 đến 1m9 đó là phù hợp với em hết. Gì rộng dữ vậy? Dạ. Khoảng cách xa vậy? Dạ tại vì nếu mà thí dụ mà 1m5 á khi mà hung á thì em ôm lên. Còn nếu mà 1m9 thì em đứng nhón chân cũng được. Được. Dạ. Được, ấn tượng rồi đó. Dạ. Chị hả thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á có không dạ nhưng mà anh này anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi vậy là mỗi người có một cái mùi á mùi đặc trưng của cái người đó tuyến mồ hôi đó chị mùi đàn ông mùi phải không à, nhưng mà anh này anh nói mùi hôi cho nên là em hơi ủa biết đâu em yêu em thích cái mùi hôi của không nhiều khi em lại ghiền cái mùi đó đó cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời thôi bây giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi làm một cái cho bên kia sợ chơi Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn cô đó đàn chứ các tường làm gì biết đàn dạ <laughs> lại liền à, dạ hôm nay đến đây thì em cũng có có chép một bài thơ cũng móc bóp giống anh đưa tiền hay gì à, dạ ờ, bài thơ này nó chưa có tên dạ. có phải anh khờ lắm phải không 30 tuổi đến vẫn nằm không sáng trưa chiều tối công với việc đi về nhà cửa cứ lạnh không lỡ có yêu anh em đừng sợ tim anh nóng rực cả mùa đông nếu buồn gọi anh em biết không có người chia sẻ tỏ nỗi lòng 30 tuổi đến tình chưa có đã có chương trình chắc thành công <laughs> thiếu câu nữa yêu yêu anh em có sợ không dạ. mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó dạ. Phải <laughs> thêm câu nữa thì mới dạ. thật đúng không dạ. giờ vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì theo không có anh hôm nay em có mời mẹ của em theo có mẹ hả dạ dạ Ủa, mẹ đó dạ. chào cô ạ à. xin chào anh Quyền Linh dạ, dạ. Cô, cô nhìn thấy ờ, đối phương bên kia sao cô à, theo như mình thấy thì ờ, cô bé rất là xinh xắn nói chuyện cũng dễ thương à, rất là thích rồi cảm ơn bác có đi với người thân không em dạ em có đi với bạn thân của em em chào chị cát tường ạ em chào anh Quy linh cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó em nhận xét ảnh sao à, có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của Nguyệt ấy cũng lên lên xuống xuống <laughs> nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính bởi vì nguyệt nó rất là nóng tính rồi khi mà nó nóng tính một cái là em em sợ luôn nóng có khi nào nguyệt đánh ai không em dạ đánh thì không có đánh chứ mà nóng mà làm gì nóng thì lừa ờ, lừ mắt rồi đập bàn cái đầm cái đập chi cho đau tay rồi cho đập nào dạ à, bây giờ mình à, để anh xem thử bên đây nãy giờ khen đẹp lắm à, chào bạn rồi dễ thương quá dạ, nhưng mà sao nóng tính vậy ta thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó nó trong sao nó vậy á có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết thì nó như vậy thôi giống anh á sáng anh đi trang vậy đó <laughs> có gì bằng xử theo luật pháp thôi dạ. chứ không có gì đâu sợ rồi dạ. kéo màn lên nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha dạ. Ờ, chào em Dạ, chào anh Em cười ờ, ờ, Hôm nay anh có mang một cái ờ, món quà ờ, tặng cho em Dạ, em cảm ơn ạ Em coi thử đi Dạ Cảm ơn ạ Thôi dạ. kệ đeo đi, đeo cho tình cảm kéo chứ dạ. dạ được rồi Dễ thương quá à, Anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Ờ, thứ nhất là phải biết uh, hy sinh ừ thứ hai á là việc thì phải chia sẻ với nhau dạ còn em á thì em cũng nói luôn giống như là mình đến với nhau á là mình tìm hiểu, hiểu nhau nghiêm túc và chân thành ừ. thế còn mình đi với nhau á thì mình phải chia sẻ ừ. cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ chia sẻ chia sẻ đó là rồi. có gì mình phải nói cho nhau nghe chứ đừng có giấu Đúng. giấu ai mà biết được đâu Đúng. đúng không dạ anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất dạ. với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á em đập bàn em đập ghế tính anh cũng vậy luôn á thật ra có những lúc mà em cãi á ừ, lúc cãi xong rồi em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó <laughs> nhưng mà hả cái lúc đó mình nóng quá mà thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á thì em cảm thấy em sai rồi em sẽ em sẽ sửa lỗi hả? à chỗ đấy thì em yên tâm tức là anh ờ, sẽ chia đều ra thí dụ như lúc này em nóng lúc sau anh nóng <laughs> dạ cũng được như không như chia đều dạ. nó nghe nó nghe dạ dạ vâng dạ. à, dạ. đứng lên ờ, nói chuyện nghe chút dạ Hả? đứng ờ, sao bạn thấy đẹp trai không dạ. hồi nãy tôi đứng xa đấy nhầm của tôi à dạ. đứng sát sát mình chút xíu nữa coi dạ không Đúng, ok, không okay. đến nổi, không nổi Thôi, thôi, thôi, được rồi đó <laughs> Thôi bỏ cái vụ đầu đó, dạ. bỏ, bỏ Hết giờ rồi, không nút Đó, suy nghĩ thật kỹ nha Quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi Lúc lên lúc xuống Cân chia đông đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều Một Hai Muốn lấy vợ lắm rồi làm gì bấm nhanh như vậy à, nôn quá hả em sợ cái nút nó không ăn <laughs> dễ thương đó bạn trai rất là dễ thương rất có duyên nói chơi vậy thôi dạ. chứ không có gì đâu dạ. không có thấy hồi gì đâu sao hy vọng mọi người thì tiến xa hơn dạ. mà đi xem phim ha dạ, rồi hỏi kỹ nhau nữa dạ. tặng hai bạn và nước xịt thơm miệng thảo dược relax dạ. nào thứ hai nắm tay nhau cảm nhận về nhau à, mời các bạn chúc quý vị các bạn dạ. em cảm ơn chị chứ đâu có dám về nữa bố mẹ em bảo không không lấy được vợ thì đừng có về người hương yên vẫn bị nhầm từ em nào vào nào có vấn đề gì không em dạ em không, không tại vì em thấy anh cùng quê với em nên là em phải hỏi lại à cùng quê à ôi dồi ôi may quá vãi hết mồ hôi hột ôi anh trời ơi mặt em thất thần đấy anh ạ à. Thế em có cái cảm giác gì mà khi mà đối đầu với anh hai bạn cảm nhận nhau như thế nào ở cái nhìn đầu tiên anh thấy em xinh thế thì em thấy anh sao Ôi rồi còn 15 giây thôi đấy em Ok ừ. Cũng anh ok thấy anh xinh Em thấy anh xỉn Xin chào anh Tiến Linh ờ, à, Chào anh Chào các anh chị Sao mà anh ngồi Úi giời, ghế đẹp quá <laughs> Vâng Anh ta là gì? Dạ em tên là Phạm Trường Giang ạ Năm nay 32 tuổi Làm nghề gì anh? Dạ em uh, như ở cơ quan thì ờ, anh chị em gọi là tạp vụ theo chuyên ngành em học thì là kế toán tức là làm kế toán như phục vụ tất cả mọi thứ vâng à cảm ơn anh rất là nhiều và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu dạ em chào chị Cát Tường mời bạn ngồi à, bạn tên là gì dạ em à, tên là Thu Trang ạ Thu Trang Trang dạ. năm nay bao nhiêu tuổi dạ năm nay em 28 tuổi 28 tuổi Ồ, oh, mình là đang làm việc ở đâu vậy Trang? À, dạ em là nhân viên kinh doanh. Rồi, anh à, được kinh à, mọi người trong ty yêu quý bởi vì à, lo cho nhiều người. Vậy thì tại sao lại không lẽ không có người nào thương anh à? Thực chất ra ở cái môi trường làm việc của em thì về cái vấn đề mà phụ nữ thì rất ít anh ạ. Phụ gì? Phụ nữ. Có nghĩa là những người con gái anh ạ. Và à, phái nữ. Anh là người đến từ đâu? Dạ em uh, đến từ Hưng Yên ạ Hưng Yên à? Vâng ạ À rồi vào trong Nam sống lâu chưa? Dạ ờ, cũng nhờ rời là được 3 năm rồi ạ <laughs> Nhờ rời vâng. Thế bây giờ mình lấy vợ là mình ở đây làm việc tiếp hay là mình về Hưng Yên? Ôi rồi ôi, thế em đến đây là em tìm vợ ở đây chị ạ Vâng Chứ đâu, chứ đâu mà... có dám về nữa, bố mẹ em bảo không không lấy được vợ thì đừng có về Bây giờ Đấy, khổ thì bây giờ anh anh anh muốn tìm người vợ của mình là người như thế nào nè thì đơn giản thôi chị ạ nhưng mà kể ra cũng dăm cái gạch đầu dăm <laughs> đó là đơn giản là một người sống với mình chân thật chia sẻ ừ. và kể cả những lúc mà mình có thể là lâm vào các cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là uh, vinh hoặc là xuống tí nữa thì cũng không có gì người vợ đó vẫn cứ đứng ở sau mình uh, sống cởi mở thế thôi ạ đơn giản còn gì nữa thì kể ra mà em thì cao uh, mét tám hơn uh, bạn gái kể ra mét sáu hơn thì cũng là tốt còn không thì thôi ông rời cho cái gì thì là mình <laughs> tận hưởng chưa tẻ đúng rồi vâng. đơn giản rồi đi à. vậy à, bây giờ còn bạn nữ của mình thì sao à, cuộc sống của bạn hiện nay là bạn đang sống với ai Ờ, ở trong này thì em đang sống với cả người thân ạ Vậy quê bạn ở đâu? Ờ, dạ hình như em có nghe láng má bên kia có từ Hưng Yên gì đó đúng không ạ? Ờ Ờ, anh Quyền Linh ơi cho em hỏi bạn Ôi trời cứ hỏi đi là giỏi ơi, không phải xin anh Quyền Linh Khổ Hỏi luôn mình Hỏi luôn Vâng, anh anh quê ở đâu ạ? Anh ờ, anh ở phố lối em ơi ờ, Em nghĩ em nghĩ là Phương Yên nhà mình là phố lối đâu phải phố nối anh Ừ thì ôi khổ thế nhỉ, người Hưng Yên vẫn bị nhầm từ em nào vào là có vấn đề gì không em dạ em không có... tại vì em thấy anh cùng quê với em nên là em phải hỏi lại không Chúng em là, ờ, là chắc phải à. cùng quê à ôi dồi ôi may quá vãi hết mồ hôi hột ôi anh <laughs> trời ơi mặt em thất thần đấy anh ạ à, thế bây giờ là vậy là cùng quê rồi ha vâng. Dạ. vậy là thuận lợi hay là sau đây thuận lợi đúng không ôi dạ. như thế thì đúng là một đường là về luôn <laughs> trước khi làm kế toán làm gì trước khi làm kế toán thì nó là một chuyện rất dài đó là ngày xưa em cũng đã ở trong môi trường quân đội quân đội vâng ờ, binh chủng gì binh chủng pháo binh ạ pháo anh trên đồi cao đấy anh pháo binh hả to lắm rồi pháo nổ to lắm hả vâng to pháo lắm lên đồi cao nã vào đầu giặc, giặc mỹ. mỹ vâng bục giảng dưới rừng sâu em vẫn là chiến sĩ ôi cái chết cuộc đau cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau và bây giờ là em muốn ngày và đêm ở gần đây hơn chứ không thể nào như ngày xưa được nữa rồi ngày xưa là chiến tranh còn bây giờ là hòa bình anh ạ đấy cho nên là em là học uh, chuyên ngành pháo và sau đó một thời gian do cái môi trường nó không thích hợp thì em ra quân và cũng cố gắng chạy đua với thời đại một chút là theo bè thì cũng đi học ngành kinh tế thì ra trường thì cũng nhờ giời đấy cũng ơn giời là lại kiếm được việc đấy cho nên là cũng đi làm một số nơi ở ngoài bắc xong sau đó thì em chuyển về trong này cũng được 3 năm rồi nói chuyện có có duyên thế này mà không không lẽ đó giờ chưa có quen cô nào à em cũng đã quen và mối tình đầu của em thì cũng 8 năm rồi mấy mối tình rồi một thôi anh người em như thế này mà gánh đến hai ba mối tình là chắc em kiệt sức ủa ủa bộ, bộ bộ mình có tình yêu là mình mất sức lắm hả nhiều khi nó cũng mình phải đi lại thế là đâm ra nó mệt chị cát tường ạ à. đi lại là sao anh người yêu mà hơi khóc một chút là mình phải chạy đến dỗ dành rồi nói những lời yêu thương thế thế, thế anh yếu lắm hay sao anh mất sức anh dạ. anh anh anh ốm lắm à nhờ bố mẹ cho ăn uống đầy đủ cũng khỏe nhưng mà cơ bản là vẫn yếu so với cái chuyện đấy chị ạ rồi em nghe anh nói thế em có sợ không em nghe giọng anh nói mày mà em nghĩ cái việc là không biết mình bò thế nào về hương yên bò thế nào về hương yên á dạ tần suất nói chuyện rất chậm rãi dạ. anh bắn pháo cho em về chứ bây giờ bạn bạn mong muốn người bạn trai của mình là người như thế nào chững chặt một chút không anh quá chững chặt cái gì mình thấy anh duyên vô cùng luôn chứng chạc là sao nhờ hỏi các bạn khán giả là từ nãy giờ các bạn có thấy là anh ấy chứng chạc không ạ có vỗ tay cho mình biết nào có <laughs> ôi rồi ôi em cảm ơn khán giả <laughs> em cứ tưởng các anh các chị ở dưới nào bảo là không chứng chạc rồi rồi ôi toát hết mồ hôi cái <laughs> này cái này không biết mà mà thêm vài chai bia vào thì như thế nào nhỉ bình thường lắm chị ạ sợ rồi hết dám nói gì luôn rồi không bình mà hơi run anh ạ em phải biết trận pháo chứ nhưng cũng có duyên nhưng cũng có duyên lắm ha còn à, à, nhìn thì anh không biết cảm giác em thế nào nhưng mà anh anh thấy nói chuyện có duyên cũng gây được tiếng cười ha dạ. còn chuyện tình cảm thì cho em cảm nhận nha bắn pháo á <laughs> bây giờ chị hỏi em này bây giờ còn cái gì điểm gì mà mà mà mà, mà yêu cầu gì ở bạn nam mình không thích không thì mình qua mình coi luôn một lượt cơ hội cuối cùng thôi trong sự em nhờ chị chị ghé qua chị xem giùm em xem giùm nha dạ vâng mập to cao lớn thế nào cũng được đúng không cái gì cũng được phải không dạ không mập thì mập vừa vừa đừng có mập quá em nói vậy cho chuyện hàng hai không sao chị biết đường chị, chị chọn người thì chị nhìn em nè chị cân chị cân giùm em 28 tuổi rồi đó cô dạ yeah. ok ôi rồi em chờ chị sang bên này lâu quá khổ chị nói ở bên đấy lâu quá mà bây giờ mới sang bên này ôi chị xinh quá <laughs> ôi ơi ông ôi chị xinh quá bắt ông lúng la lúng liếng thế mà nói nghe nè bình thường cũng nói chuyện chậm rãi vậy hả thì cũng bình thường thì em nói chuyện bình thường thôi còn đâu là lên chương trình chẳng lẽ là cứ đeo hai cái tàng chỉ ở mặt thì nó buồn quá thì mình khuấy động không trào lên thì mục đích hôm nay đến đây là tìm người yêu hay là tìm vợ em tìm cả hai đấy nếu được bao nhiêu lâu cưới Được thì dây mốt chị ạ Cái gì Dây mốt đi chị Dây mốt là cái gì Ngày mốt Một giây ạ Một giây một mốt giây một ạ Anh dịch sai thấy chưa Được là một giây mốt là thấy Hôm nay anh đến đây với ai à, Dạ em đi cùng với ở ờ, số anh em ở trong công ty Đâu Đến Các em ơi Trời Các em ơi đâu Đợi, đó đấy, trời đó à, chào các bạn Đội pháo Bình ơi nãy giờ ờ, mấy bạn thấy ờ, anh ấy ờ, trò trọi pháo dữ không bình thường ở trong công ty ảnh có vậy không bình thường thì anh Giang trong công ty cũng luôn là một trong những người rất là vui vẻ và tạo cái không khí làm việc nó thoải mái cho anh em là à... vậy luôn á hả dạ nhưng mà giờ mọi người nè ba ba ba thanh niên luôn á thì nhìn thấy cô này là có hợp với đồng nghiệp của mình đã bển không dạ anh ra cái bấm nút đi <laughs> bấm nút đi ạ à? à, bây giờ chỉ có một quyết định để coi cả hai người này như thế à, nào kéo màn lên à, đi kéo màn lên đi nha à, quyết liệt nha bắn pháo tới tóc luôn nha vâng em cứ vẫn cứ chiến thôi ạ à. coi coi được thì mình uh, dễ dễ chịu chút nha em dạ ha mình cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó nghe dạ, dạ. thôi chúng ta có 2 phút để gặp nhau 2 phút bắt đầu dạ, em chào anh ạ đấy chào ờ, em ạ em ờ, giận dạ, rồi em cảm anh ạ sao em mặt xúc động thế sao mặt em này xúc động thế nhưng mà em lúc nào cũng đỏ vậy đấy anh à thế à dạ ừ mà từ nãy giờ nghe nó càng đỏ hơn nữa thế à? dạ. em có cái cảm giác gì mà khi mà đối đầu với anh chúng ta ngồi cách nhau một tấm màn anh ạ chưa đối đầu ờ thế bây giờ bây giờ đây... đang ngồi đối diện ừ thế là... anh quyền linh đừng cười em run cho em chém một lúc anh ninh ơi anh đi vào cánh gà đi chị cắt tường ơi cứu em vụ này không em... à, chị chị chị chị canh chừng anh quyền linh cho hai bạn cứ chém nhau đi là quê em là ở nghiên Yên nhưng mà em ở huyện nào em? Em ở ngay trong thành phố ạ. À thành phố nghiên gì? Dạ. Và chỗ đấy là anh cũng đi qua một hai lần gì đấy. Em là con thứ mấy nhỉ? Dạ em là con lớn ạ. Con lớn ạ? À? Ừ, thì... con lớn con lớn không phải con lớn ừ anh là con thứ hai dạ ừ. trên anh dưới anh còn ai nữa không anh trên anh là anh trai dưới anh là Đấy. quan điểm về tình yêu của bạn như thế nào uhm, thì mình hy vọng là cái người mà mình yêu thì cũng có chung một quan điểm và suy nghĩ như mình đó là cũng sẽ chăm lo cho gia đình à, nhà mình thì chỉ có hai chị em gái à, bố mẹ mình không có con trai nên là mình cũng mong là cái người bạn của mình thì họ cũng sẽ có tình cảm cũng sẽ thương yêu ba mẹ mình à, cũng không phải là bắt buộc phải quá nhiều nhưng mà cũng mong là sẽ chia sẻ thêm với cả bên mình căng thẳng vậy mặt nghe mà thấy gắn hai cục chì rồi kìa <laughs> cười rồi đấy chị ạ vâng thực chất ra là bạn ấy nói thì cũng là cái quan điểm của em cũng một phần thì khi đó thì mình chịu trách nhiệm với cả cái gia đình nhỏ của mình thì mình sẽ không còn sự lo toan của bố mẹ hay như này nhiều thì... thế bây giờ 30 giây cuối cùng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào ở cái nhìn đầu tiên anh thấy em xinh thế thì em thấy anh sao ôi rồi còn 15 giây thôi đấy em ok ừ. cũng anh ok thì xinh em thấy anh sỉnh hay thế bây giờ là bấm được không em hết thời gian rồi không có không có hỏi bấm gì trên á có năn nỉ gì năn nỉ trước đi để người ta quyết định đó nha thôi em hãy về đồ của anh đi <laughs> chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không suy nghĩ thật kỹ nha một hai hết thời gian mời bạn rất là dễ thương tôi nghĩ rằng à, những à, rất là nhiều người à, muốn nói chuyện với bạn bạn rất là có duyên tại sao lại à, không nhấn nút dạ cái nút nó bị lỗi lắm cái nút nó bị lỗi lắm có nhấn không dạ có nhấn ạ ôi dồi ôi số em may quá à, hai bạn nắm tay nhau một cái đi rồi mình coi có có truyền miếng điện nào chưa em có thể cho anh cầm tay em được không dạ, cho anh cầm bó hoa thôi em cứ cầm luôn cả hoa đi không cầm tay thì chúng ta có thể ôm nhau một cái ăn mừng xã giao được không lịch sự thì có gì đâu à mình ôm à tôi xin tặng um, một cái uh, Bao thư trong này có hai cái vé xem phim để à, hai bạn có thể nắm tay nhau đi xem phim ờ. đó là cái cơ hội đầu tiên mà chương trình muốn tặng cho hai bạn Chưa. hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc với nhau thôi rồi em cảm ơn rất rất rất cảm ơn chương trình ôi rồi ôi may quá anh có quà rồi các em ạ rồi <laughs> em xong tay em cầm à, cái gì vậy dạ em đem quà tới tặng cho hai anh chị à, chị nào mới tặng dạ do tặng <laughs> dạ. vậy mình tặng đi cho có hứng nói chuyện tôi không thích hối lộ dạ, nha dạ. đẹp quá ha dễ thương quá mình không thích ai mà có nhận quà khen quà là kỳ à, hôm nay không có nhận quà cũng khen là ôi đẹp trai quá dạ, đúng rồi. À, dễ thương dạ tính tình em rất là nghệ sĩ dạ à, nhìn tưởng đâu là họa sĩ dạ em dạ danh nghệ sĩ em tặng tiếp em cái này là cái cái khung hình dạ em cảm ơn à, anh hy vọng là hình hai đứa mình sẽ trên này à, mời em Nay em rất là phong cách rất là xinh em tự giới thiệu về mình dạ em tên là nguyên thảo nguyên thảo thảo năm nay bao nhiêu tuổi dạ nhỉ? em 27 tuổi dạ rồi mình cứ đợi bạn trai của mình ra rồi mình à, sẽ chia sẻ ha dạ. xin mời bạn trai gì cười dữ vậy anh linh ủa là diễn viên hả dạ không không diễn xuất dữ quá ha ủa đi bán gì đây sách lụm gì hả dạ không đồ đồ đồ nghề của em đồ nghề hả bạn tên là gì em tên là nam phạm thành nam làm nghề gì à, em là kỹ sư máy tính chị thấy em cầm à, cái gì vậy dạ em đem quà tới tặng cho hai anh chị thì uh, <laughs> quà này là do tay tính chính em tự làm luôn wow tặng cho chị hả dạ cho chị cho anh quyền linh luôn có quà anh linh ơi có quà có quà có quà đúng không à, chuyện nào mới tặng dạ giờ tặng <laughs> dạ. vậy mình tặng đi cho có hứng nói chuyện dạ dạ em tặng tôi không thích thói lộ dạ, nha chị vậy qua linh đưa chị làm dạ. chi dạ của chị rồi của anh của em đâu qua bển tặng được vậy chút xíu nữa thì nào ảnh qua anh coi mặt á mình tặng ảnh dạ. nha rồi chị cảm ơn thôi em chừng nào kết nha. thúc đi tôi mới nhận không tôi nhận trước tôi có hứng tôi mới làm việc được chứ à, em ờ, giới thiệu sơ về công việc của mình đi Dạ em ờ, là đang là chủ shop đồ da handmade À vậy là chắc chắn cái này là đồ handmade rồi phải không? Dạ Công việc có chiếm nhiều thời gian của em không? Dạ chiếm nhiều thời gian chị Rồi có lúc thời gian nào rảnh rỗi để mà đi chơi rồi mình mới kiếm bạn trai rồi được chứ Dạ có, nói chung là công việc của em là tự mình làm chủ bản thân của mình Nhưng mà em thì thuộc dạng hơi mê việc đó, em làm tới nào xong thôi à Đẹp quá ha Dạ Rồi cửa hàng mình vậy là mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, từ 8 giờ sáng đến 7 ờ, giờ tối chị hết rồi thời gian rồi giả tỷ có bạn trai thì mình sắp xếp làm sao mình giao cho nhân viên coi cửa hàng mình đi hẹn hò được không dạ được dạ được được phải không <laughs> dễ thương quá mình không thích ai mà có nhận quà khen quà thì kỳ bữa à, nay không có nhận quà cũng khen là ôi đẹp trai quá ờ, ờ. dễ thương dạ tính tình em rất là nghệ sĩ dạ à, nhìn tưởng đâu là họa sĩ dạ em dạ danh nghệ sĩ hả à, công việc chính của em là gì là lập trình viên á lập trình viên bao nhiêu dạ. lâu rồi 10 ừ, năm ngồi máy tính suốt dạ. đúng không suốt ngày ờ, máy tính thôi à, lên mạng này kia chắc cũng tìm bạn ờ, gái trên mạng là nhiều lắm rồi đúng không dạ có có tìm bạn gái trên mạng gặp chưa đó cái là là cái người yêu đầu tiên của em là em quen trên mạng trên mạng dạ yêu nhau được mấy năm à, cũng được à, ờ, 5 năm quen nhau lâu quá rồi cái tình yêu nó phai nhạt xong rồi bạn nói chia tay xong cái nói vậy thì ừ cảm ơn em Trời chia thì chia <laughs> vậy là cũng chưa yêu người ta rồi khi bạn nữ nói chia tay thì mình nói dạ. mình cũng phải quyến lý không của... em em lúc đó rất là khóc là... rồi sao vậy em mà năn nỉ này kia chứ tìm hiểu lý khóc, do chứ khóc với anh hả có khóc có khóc không dạ, có khóc bạn có thất tình sau đó không dạ thất đến giờ đấy anh à, vậy còn thảo thì sao mình đã có mối tình nào chưa Dạ có chứ chị Tụi em quen nhau lúc còn học sinh viên thì quen nhau được 4 năm Xong rồi cái ra trường thì... giống bên kia luôn hả? Đừng nói chia tay 4 năm luôn rồi nha Dạ Có khi nào gặp em... lại <laughs> là người yêu cũ ngồi kia không? <laughs> rồi sao nữa? Dạ thì ờ, em chia tay bạn trai thì cũng được chắc cũng khoảng 3 năm rồi Ừ. Dạ. Và trong suốt 3 năm qua là mình không có tìm được một người nào cho mình nữa Dạ em tự giới thiệu về mình một chút đi em thấy mình có những cái điểm mạnh nào rồi những điểm yếu nào dạ điểm mạnh của em là khéo tay với lại có óc thẩm mỹ một chút còn điểm yếu của em thì uh, em bị bệnh lười bệnh lười là sao là có nghĩa là do là em mê việc quá nên việc nhà của em thì lười là vô nhà cửa bề bộn tùm dạ lum. không dạ không có nghĩa là em thì em sống tự lập hồi đó giờ thì hiện tại là em sống một mình em với em gái của em thì em cũng làm hết nhưng mà dạng như mình làm hết mà cái tư tưởng mình là lười <laughs> à cái quan điểm của em về tình yêu là như thế nào cái nhìn đầu tiên cũng quan trọng chị mình nhìn mình có cảm giác thì mình mới muốn tìm hiểu sâu hơn ừ. hiện tại bây giờ mình có đặt ra một cái tiêu chí để mình tìm một cái người yêu ờ, mới cho mình là như thế nào không cũng đơn giản lắm chị cần một người đàn ông chín chắn nói chung là đừng có khô khan quá biết quan tâm chăm sóc bạn gái một chút nhưng mà nhìn em như vậy chị không tin là em không có bạn trai thật sự luôn em rất là năng động em rất là duyên dáng model nữa mà giỏi nữa thì tại sao mình không có bạn trai dạ em không biết nữa cũng ờ, gặp đối tác nhiều cũng gặp khách hàng nhiều rồi người thân cũng làm mai mà không biết hình như người ta không thích em ủa lý do tại sao người ta không thích dạ em không biết chứ em biết là em thoát ế rồi chị rất là xinh luôn anh linh mà không, không hiểu tại sao mà lại là không có bạn Rồi, trai bạn nam lý do là tại sao ấy cái công việc của em nó ít tiếp xúc với với mọi người nhiều chủ yếu là với máy, máy móc ít cơ hội gặp gỡ các bạn nữ rồi bây giờ tìm người yêu tiêu chí như thế nào tiêu chí của em à, về bạn gái thì là ba dê ba chữ dê duyên dáng dịu dàng và dữ dội duyên cái này nó mâu thuẫn gì ta dạ, dạ. duyên dáng dịu dàng dữ dội dạ. bên đây mình có dữ dội gì không duyên dáng dịu dàng là thấy có rồi đó dạ dư luôn chị dư luôn ví dụ em thì sống độc lập từ nhỏ cho nên là tính tình em quyết đoán lắm em thích làm gì là em suy nghĩ kỹ rồi em làm em ít khi nghe lời khuyên của ai hết Trời dạ. ơi, rồi mai mốt có bạn trai mình muốn ờ, bất đồng quan điểm rồi mình ờ, không nghe bạn trai mình khuyên hả? Không thì ảnh phải thuyết phục được em Thuyết phục có khó lắm không? dạ thì có lý là mình nghe hả chị bạn có đặt ra cái mẫu người đàn ông của mình ngoài cái điều hồi nãy bạn nói về vóc dáng ngoại hình hay là tính cách có cái gì điều gì đặc biệt mà bạn cần có không cái người đàn ông của mình mà làm mình nể là dễ yêu lắm chị <laughs> như thế nào bạn mới nể làm cho em cảm thấy là em nhỏ bé bên cạnh ảnh <laughs> dạ. mình kiếm người nào bự bự thấy em nhỏ bé liền gì đâu căng à rồi có cái điểm gì em không thích ở cái người đàn ông không không thích là hút thuốc nè nhớ lại à, làm biếng sao có làm biếng không em em thì ờ, không không làm biếng hơi lời xíu à, đó em có nghĩ rằng có một tình yêu xét đánh không có thế nào có. là xét đánh giống như là mình nhìn lần đầu tiên mình cảm thấy là nó rung động và và mình giống như là thôi thúc mình muốn gặp lại người đó ví dụ tình yêu xét đánh là nó không có bền vững đôi khi là xét xong hết xét là thôi không, chỉ thoáng qua thôi đó em, em không không nghĩ như vậy đâu cái xét đánh là nó là cái cái động lực đầu tiên để cho mình mình mình có cái cảm xúc mình đến với nhau nó dễ hơn ừ và từ đó mình mới mới ờ, tạo được cái cái mối quan hệ lâu dài hơn em có bị xét đánh lần nào chưa dạ em bị đánh rồi đánh giữa đồng hả đâu dạ, đánh đánh đánh ở giữa công viên đầm sen thế còn ờ, bạn nữ mình thì sao đó giờ em có ờ, gặp cái đối tượng nào mà em thấy rung động ở cái nhìn đầu tiên chưa dạ có chứ chị mình làm nghệ thuật mình yêu cái đẹp mà không có chứ rồi thường em thấy những cái mối quan hệ đó nó nó có những cảm xúc đó nó có lâu dài không nếu mà em trải qua thì là không mình thấy mình thích nhưng mà sau khi tìm hiểu thì thấy tính tình anh không có hợp dạ có nghĩa là đầu tiên mình gặp thì mình vẫn bị xét đánh dạ. nhưng mà sau đó là đánh xong rồi tỉnh rồi là thấy không có được cái quan điểm của hai bạn này có hơi khác nhau đó anh linh bị xét đánh rồi hả đánh rồi dạ. đánh ở đâu ở giữa đường hay giữa đầu? dạ ở giữa đường anh bên kia rất là nghệ sĩ đó Anh thấy sao phải kéo màn lên mới thấy được anh đó. <laughs> À, giờ mà có cái anh bên đó mà coi được em ngồi em cứ mần mò suốt ngày cho chị nha giống như là em đang làm đồ handmade vậy chứ nhanh lên đi anh bên đây em thích lắm rồi nè anh ngồi anh cười hoài nè cho coi dạ, đó chứ dạ, đâu xây đằng sau lại coi dạ. mũ đen này cũng ngộ à em em cũng mới xuống, xuống tóc bớt á ủa chứ hồi đó tới đâu lận dạ tới ờ, hơn vài. chi vậy dạ cho đỡ tiền cắt tóc có chí không dạ không không mấy ngày mới gội đầu một lần tuần hai ba lần khoảng có ba lần tại vì người ta nói đâu cần gọi nhiều gọi nhiều hại tóc mà bây giờ hỏi nè bán gì vậy dạ cái này là em à, gửi tặng à, tặng mà đợi nhắc nhở nữa ta tràn qua là phải tặng liền dạ. đây tặng Thiệt chị à. ló đầu qua là mới tặng được Ló nãy giờ dạ. rồi Cảm ơn nghe ha Này của anh Quỳnh Linh Cảm ơn em Bây giờ rồi. mình cho hai bạn gặp nhau đi hai phút dành cho các bạn Bắt đầu Dạ, dạ chào anh à, anh cũng quà tặng em này anh ờ, tự làm dạ em cảm ơn anh dạ, dạ em cũng có quà tặng cảm ơn em dạ. em có bốn hỏi cho anh không dạ bối rối quên hết nó <laughs> xét chưa rung rung rồi á xét nó đánh rung rung giờ quên hết trơn rồi dạ. coi quà đi coi người ta tặng quà gì còn yêu hơn nữa em tặng trong đó một cặp nếu mà không được á thì anh xài luôn cặp đó nếu mà nếu được á thì anh trả lại một cái trả là trả à, đó, đó, à. này chắc ờ, trả lại em cái đó em tặng tiếp em cái này là cái cái khung hình dạ em cảm ơn à, anh hy vọng là hình hai đứa mình sẽ trên này em cũng có quà tặng anh ủa sao nay ngày nay tặng quà hả ta dạ cho em gửi dạ cảm ơn em được rồi có quà tốt rồi thế này anh tự làm à, hả anh làm hả còn hoa hoa em cũng làm luôn thiệt không dạ cái kẹp đó ai làm cái kẹp ừ, một à. Ờ. <laughs> một phút rưỡi nữa năm hết 30 giây tặng quà rồi nhanh em có dự định kết hôn trong thời gian bao lâu tìm hiểu mà thấy được thì mình ờ, tiến tới thôi chứ không có cần không, phải thời gian không bao cần lâu hạn đúng dạ thôi cho cho, cho em uh... cho gì thúng chuông đi <laughs> Gì Vô ngủ chút ra Một Mới đêm Đi ngủ đi Ngày có hai người sao Em cứ để nửa tiếng hai người làm gì Hai Thôi khỏi Đừng đếm nữa Ba thấy dạ. tròn cao dữ vậy dạ à? da trên dài được không thấy ưng ý không dạ. quá ưng mình xíu ngồi ưng bụng không dạ em cao có mét sáu tư hôm nay em cố tình em mang đôi 10 phân là mét bảy tư không vậy nó mới đại gia đứng đứng ưỡn ưỡn thẳng thẳng lên chút coi đã lùng với người ta ừ. rồi mà còn cả rồi ta lại cái đi này hai cái giống nhau lừa nữa <laughs> trời ơi bây giờ là thay mặt cho chương trình tặng hai bạn một cái à, cặp vé đi xem phim dạ cảm ơn rồi rồi chúc mừng hai bạn chúng ta có thể à, đi xem phim được rồi